Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những ngày này, đất nước Ukraine nói chung và thủ đô Kiev nói riêng đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Nhưng trước khi có cuộc chiến này, Ukraine vẫn là một đất nước vô cùng thanh bình và yên ả. Ukraine được coi là quốc gia lớn nhất nằm hoàn toàn trong khu vực châu Âu, với nhiều thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Đặc biệt, thủ đô Kiev của Ukraine là một thành phố cổ kính với bề dày lịch sử văn hóa và kiến trúc, là một địa chỉ thú vị để du khách khám phá.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 nằm trên đôi bờ sông Dnieper. Nơi đây từng là trung tâm của nước Nga cổ, xuất hiện vào 1.000 năm trước. Vì thế Kiev còn được gọi là mẹ của các thành phố Nga. Kiev có diện tích là 839 km vuông. Người dân nói tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Belarus. Trong lịch sử của mình, Kiev từng bị quân Mông Cổ tàn phá vào năm 1204. Trong Thế chiến thứ hai, Kiev cũng phải trải qua sự phá hoại tàn khốc của chiến tranh – Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Liên Xô tan rã, Ukraine tuyên bố độc lập và lấy thành phố Kiev là thủ đô. Ngày này, trước khi chính thức nổ ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Kiev cũng là trung tâm công nghiệp quan trọng với các ngành công nghiệp quan trọng như cơ khí, hóa chất, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực, thực phẩm, đồ gỗ và công nghiệp in ấn. giao thông của thành phố rất phát triển, gồm các loại phương tiện như tàu điện, ô tô điện, tàu điện ngầm, các đường xe hỏa, đường ô tô nối liền Kiev với các thành phố khác. Sông Dnieper cho phép vận chuyển hàng hóa 9 tháng trong năm. Sân bay Borispol có các chuyến bay đến nhiều thành phố trên thế giới. Đây là điều kiện thuận lợi giao thương cho thành phố Kiev phát triển. Kiev là một trong những thành phố cổ nhất Đông Âu, được hình thành từ thế kỷ thứ năm. Thời gian và các triều đại đi qua đã để lại cho Kiev nét cổ kính, vương giả trên những nhà thờ, bảo tàng, nhà hát có mặt trên khắp mọi nơi trong thành phố. Các nhà thờ, bảo tàng, nhà hát đa phần đều mang nghệ thuật kiến trúc Polkwe, tuyệt đẹp hòa cùng với khu vườn cổ tích sọc hai bên bờ sông Dnieper. Trước khi có chiến tranh, Thủ đô Kiev rực rỡ sắc hoa, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Tại Kiev, chúng ta dễ dàng cảm nhận được điều này ở công viên sát bờ sông đi nhép sự hiền. Những chú chim bồ câu đang chăm chăm ăn những mẩu thức ăn do du khách bàn tặng. Lan gió thì nhẹ nhàng man mác. Không gian ở đây lúc nào cũng vậy, ngập tràn tươi mát bởi cây xanh ở khắp mọi nơi. Theo đó là các tuyệt tác kiến trúc liền kề. Thành phố được chia làm hai phần riêng biệt bởi dòng sông Dnieper. Phía bên tả ngạn là bình nguyên rộng lớn với các khu vui chơi, căn hộ, nhà hàng nhộn nhịp, hiện đại. Hữu ngạn là một đồi núi cao với khu phố cổ cùng các công trình lịch sử đầy giá trị. Cả hai cùng kết hợp tạo thành một bản nhạc với cả nốt trầm và bổng đan sen, khiến cho các du khách như bị hút hồn khi đến đây. Nghệ thuật kiến trúc ở phía hữu ngạn lộng lẫy với các thánh đường, phò tượng, mang màu sắc của trường phái Uranian Polyquare là sự kết hợp giữa nghệ thuật Polyquare và Byzantium xuyên suốt một quãng đường dài lịch sử. Chúng ta có thể hiểu được điều này khi đến thăm quảng trường Saint Sophia, nơi có pho tượng người anh hùng dân tộc vĩ đại Bogdan Khmelnytsky trong tư thế cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt Phía sau đó là thánh đường Saint Michel màu trắng xanh, cùng các chóp vàng độc đáo. Trước đó là nhà thờ Thánh Sophia, là một phần của di sản đầu tiên ở Ukraine được UNESCO xếp vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Công trình được khởi công vào năm 1037 và mất hơn 20 năm để hoàn thành. Saint Sophia có 13 đỉnh bằng đá cẩm thạch xanh biếc, như chiếc vương miện quý giá tô điểm cho thành phố nằm bên sông. di sản văn hóa thế giới thứ hai của Kiev là Kiev Pechetlava. Kiev Pechetlava là một quần thể tu viện cổ tọa trên ngọn đồi nhìn xuống dòng sông Dniep. Kiến trúc của quần thể tựa như một tòa lâu đài trắng lệ với mái vàng, tường trắng đầy sang trọng. Quần thể này là một phần di sản thế giới đầu tiên được công nhận. Tu viện bao gồm một tháp chuông cao đến 60 mét, xây theo lối hình khối tròn. Ở mỗi góc của Kiev chúng ta sẽ vô tình bắt gặp rất nhiều các thánh đường xinh đẹp khác. Quảng trường độc lập với con phố của Reykjavik là nơi có đủ mọi cửa hàng hàng hiệu nổi tiếng thế giới, dọc theo hai bên đường. Chứa hết sự thú vị. Ngay phía dưới của trung tâm quảng trường là một trung tâm thương mại với thiết kế giống hệt khu thương mại của quảng trường đỏ ở Moscow. lâu đài Mariinsky, là nơi diễn ra các nghi lễ quốc gia. Có một mặt tiền đắc địa hướng ra quảng trường nghị viện. Tòa lâu đài theo phong cách kiến trúc của Ukraine, với nhiều chiếc đình bà, biểu tượng của quốc gia phía mặt tiền. Nội thất bên trong có hình bát giác với mái vòm độc đáo, làm từ kính và kim loại. Phía giữa mái vòm còn chứa một khoảng trống hình tròn, lắp kính với mục đích lộ thiên để thu ánh sáng từ bên ngoài vào. Những hình trang trí miêu tả các chủ đề dân gian được thể hiện đặc sắc qua các bức tượng bích họa và các chi tiết chạm nổi bằng đá cẩm thạch nhân tạo, kính, kim loại và gỗ. Một niềm tự hào khác của Kiev chính là Cổng Vàng, được xem là một trong những công trình kiến trúc Zaroslav chính của thành phố. Sau khi bị quân Baltic Khan phá hủy, nó được xây lại vào năm 1832. Kể từ năm 1983 đến nay, Cổng Vàng trở thành một viện bảo tàng với kiến trúc xinh đẹp. Một địa điểm không thể không kể đến tiếp theo, đó là Howitz Chimiras, một tòa nhà theo kiến trúc tân nghệ thuật độc đáo nổi tiếng trong khu phố cổ. Nơi đây từng được sử dụng như một dinh tổng thống cho các nghi lễ chính thức và ngoại giao từ năm 2005. Kiev thường được so sánh với Paris, có lẽ vì vẻ sang trọng và nên thơ của thành phố. Tuy nhiên, nếu Paris làm người ta choáng ngợp với sự phồn hoa và rộng lớn, thì các dãy phố cổ vừa phải nhưng tinh tế của Kiev lại khiến du khách cảm thấy gần gũi, thân thiết. Những vỉa hè giờ bóng cây xanh, những góc phố hẹp và quảng trường xuyên sáng là nguồn cảm hứng cho rất nhiều họa sĩ đường phố. Khu vực quanh nhà thờ Saint Andrew thường được gọi là đồi Montecastro của Kiev. Những trải nghiệm khác khi đến Kiev còn nhiều vô kể. Kiev sẵn sàng chiều lòng mọi du khách đến đây với mọi sở thích cho một kỳ nghỉ trọn vẹn. Bãi biển Hero Park với các bãi tắm sạch cùng với phòng gym ngoài trời thú vị. Nếu bạn đam mê mạo hiểm thì đừng bỏ qua trò nhảy bung gỉ hay tham gia các hoạt động thể thao nhẹ nhàng hơn như bóng chuyền, lướt ván. Và đặc biệt là ghé vào các cửa hàng gần đó để thưởng thức các món ăn ngon, nhâm nhi với bia Obilon. Nó được xem là loại bia nổi tiếng nhất của Ukraine, với nồng độ khá mạnh, mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái.